Ở trận đấu này thì nhà cái niêm yết cái mức một trái 25 Đấy và trước tỏ nhà cái đang đánh giá 0.25 này là cái về cái tỷ lệ sân bãi thôi anh em. Đó. À, tuy nhiên thì cái kèo này á thì nếu mà anh em nào máu anh em Ok, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tấn soi kèo à, cũng như Trịnh Tấn bóng đá. Thì à, hôm nay là ngày mùng 10 thì à, cũng xin chúc anh em à, có một cái à, ngày thật sự may mắn và đồng hành cùng với à, Trịnh Tuấn à, trong à, suốt thời gian qua và cũng như à, khoảng thời gian sắp tới à, và trong cái à, tháng 1 và cũng như tháng 2 thì cũng không có nhiều những cái trận đấu hay và hấp dẫn đa số là những à, vẫn là những cái giải đấu à, trong khuôn khổ top league năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu và tuần này thì à, Ngoại Anh nhường chỗ cho cúp liên đoàn, à, cúp FA, à, vân vân chỉ có La Liga và Serie A thôi thì có vẻ như các bạn cũng ít quan tâm hơn à, so với giải ngoại hạng Anh à, và ngày hôm qua thì mình cũng đã có lên cho anh em những cái trận đấu uh, trong cái khuôn khổ uh, cuối tuần của giải Serie A ví dụ như Inter Milan này để Osasuna rồi AC uh, à, Lazio vân vân thì đa số thì anh em cũng hút được uh, nhiều kèo và cũng như gãy cũng có tuy nhiên thì những mã uh, gãy thì cũng khá là ít À, chỉ có cái trận đấu khá là bất ngờ à, đó là AC Milan để để thua à, đậm trước Sassuolo. Tuy nhiên thì mình có lên video mình có nhận định cho anh em xem rất là kỹ rồi. À, cái kèo này nếu anh em chơi thì anh em có thể đi cái kèo tài đó, anh em nào mà đi kèo tài nữa thì anh em cũng hòa đấy còn em đi mỗi AC Milan thì anh em thua thôi ở đơn giản vậy thôi trong khi đó cái trận đấu giữa Lazio và Fiorentina mình có nói với anh em rồi đây là một cái trận đấu là kèo ra rất là ảo cho nên anh em phải cẩn thận đấy anh em phải cẩn thận còn đâu Osasuna và Atletico thì uh, chúng ta húp được cái kèo xỉu và anh em nằm Atletico anh em cũng húp luôn ở Inter thì anh em uh, đánh tài và anh em nằm Inter anh em cũng thắng cũng thắng đó ngoài ra thì anh em trong nhóm mình chơi thì à, ngoài những cái trận đấu đó thì mình cũng cho anh em lên một cái xiên ở à, buổi chiều đó chúng ta hút được cái xiên năm ở một củ mình à, mình hút được có có 13 củ thôi anh em đó là do có một trận có một trận hòa đấy có một trận hòa đấy nói chung là anh em vẫn lãi đúng chưa đấy và buổi tối thì anh em còn hút được những cái trận trong cái khuôn khổ uh, Bundesliga đặc biệt là trận uh, Dortmund để chúng ta đánh rung để chúng ta đánh rung thì chúng ta hút được Dortmund uh, đánh rung này đấy còn lại thì Napoli thì anh em nằm Napoli ví nào nằm xỉu thì em vẫn hòa đấy vậy thôi à, còn rất là nhiều cái trận đấu à, ngoài những giải chính thì ban ngày trong nhóm mình lên kèo liên tục à, 24 trên 24 đẩy kèo những cái giải cỏ buổi trưa cho tới dài buổi tối à, buổi chiều luôn thì cái tỷ lệ anh em thắng lúc nào cũng cũng cao hơn à, gãy thì anh em lãi đơn giản vậy thôi đó à, và tiếp theo à, mình vào mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em một cái trận đấu mà à, đầu tháng à, đầu tháng 2 này anh em có thể đầu tư được đó là hai cái cặp đấu trong khuôn khổ cúp FA trận đấu giữa Newcastle sẽ gặp Southampton à, và Birmingham City sẽ gặp à, Blackburn Rovers anh em thấy cái trận đấu gần nhất thì Newcastle cũng đã có chiến thắng à, 1-0 trên sân khách trước Southampton trong cái khuôn khổ cúp liên đoàn đấy thì hôm nay à, tiếp tục trong khuôn khổ cúp liên đoàn này thì đây là cái trận đấu lượt về đấy trận đấu lượt đi thì à, Newcastle đã thắng rồi đó và uh, trận lượt về này thì Newcastle uh, có tiếp tục thắng được Southampton hay không hay là Southampton uh, lại có một cái trận đấu bất ngờ nữa thì uh, anh em xem video mình sẽ phân tích và nhận định để anh em có cái đầu tư có thể đầu tư hiệu quả còn anh em nào mà muốn tham gia nhóm mình thì cứ liên hệ ngay Facebook của mình đấy Facebook của mình uh, anh em gõ kèo bóng Trịnh Tuấn viết liền không giấu nó sẽ ra cái trang fanpage hoặc là cái trang cá nhân đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để được tham gia nhóm và điều kiện để được tham gia nhóm là anh em phải có chơi chung trang với mình và phải có vốn đó và vào nhóm thì mình sẽ báo kèo lên trong nhóm telegram thì anh em sẽ kết kèo nào anh em theo kèo đó và tỷ lệ chiến thắng rất là cao đó vậy thôi thì à, mình sẽ tranh thủ vào phân tích và nhận định cái trận đấu này thì anh em thấy ở cái trận đấu lượt đi thì chính Newcastle đã thắng Southampton với tỷ số 1-0 và cái trận đấu này diễn ra à, khá là kín kẽ và cũng như rất là nhiều thẻ đó, đặc biệt là Southampton đặc biệt là Southampton em thấy anh em biết rồi Southampton này Everton này đấy à, hoặc là những cái đội bóng mà ở à, ngoại Anh đấy à, đặc biệt là Southampton là chùm đá rắn và đá thẻ đấy và kèo này mình ở trong cái clip trước mình có phân tích và nhận định cho anh em đây đó thì thì anh em cũng đã hút được cái kèo này đó mình nói với anh em kèo này anh em đánh xỉu này đó anh em có thể nằm uh, Newcastle đó là anh em hút kèo thì anh em hút luôn đó thì ở ờ, uh, cái trận đấu này thì chỉ có một bàn thắng thôi và anh em hút được cái kèo tài thẻ đó và nằm sau tên chấp thẻ đúng ok chưa và cái tỷ lệ gốc ở trận đấu trước này thì năm gốc thôi thì chắc chắn rồi uh, cái trận đấu lượt về này thì chắc chắn tên mình tin tên nó sẽ không thủ đó, nó sẽ không thủ nha và nó sẽ tràn lên tấn công luôn bởi vì đây là cái trận đấu mà à, có thủ thì à, thua thì nó à, cũng sẽ bị lội thôi à, bởi vì không còn gì để mất nữa cho nên à, đá luôn đá đội công luôn và mình tin chắc cái trận đấu này à, người có lợi nhất vẫn là sẽ là Newcastle bởi vì họ được đá trên sân nhà cùng với cái phong độ cũng như cái lực lượng à, đang à, tốt đó và à, về phía của Southampton thì phong độ của họ gần đây à, cũng à, có phần à, tốt hơn một tí rồi nhưng anh em để ý là trong 3 trận gần nhất thì họ à, đã có hai trận thua rồi chỉ một trận thắng trước đối thủ yếu ở cái hạng nhất à, ở Championship đó là à, ờ, Blackpool à, ờ, với tỷ số 2-1 thôi đấy gặp ông Blackpool còn bị đâm nữa thì gặp Newcastle thì nó thực sự rất là khó à, rất là xó luôn em à, tuy nhiên cũng phải công nhận rằng à, cái hàng thủ của à, Samton à, trong những trận gần đây họ đá rất là tốt nha bằng chứng là trong những trận đã qua thì họ chỉ khủng lưới tầm khoảng một một một đến hai bàn trong mỗi, mỗi trận thôi kể cả khi họ gặp Man City cũng vậy đó cho nên để cho Newcastle mà có một chiến thắng đậm trước Southampton mình cũng thấy là à, cũng thật sự khó trừ khi Southampton nó không đá thủ thôi, à, nó đá tấn công thôi. Còn cái phong độ của Newcastle à, thì từ đầu mùa giải tới giờ thì anh em thấy là à, rất là tốt rồi nhưng ở cái khoảng thời gian à, mùa đông và cái lịch thi đấu dày đặc à, trong à, tháng gần đây thì đã ảnh hưởng rất lớn đến cái lối chơi của Newcastle và ảnh hưởng tới cái à, thể lực của các cầu thủ. À, lý do là vì à, Newcastle Tuy là đội bóng được đầu tư nhưng cái chất lượng đội hình ở thời điểm hiện tại của Newcastle à, cũng không à, có chiều sâu bằng so với những đội bóng hàng đầu ở ngoại hạng Anh. Đó, cái lực lượng nó kém và tham gia liên tục nhiều cái đấu trường cho nên ảnh hưởng rất lớn đến cái thể lực của các cầu thủ và hôm nay họ cũng phải gặp một cái Southampton à, đá rất là gắn khó chịu. Cho nên chỉ một chút về cái lợi thế sân nhà và cũng như cái sân bãi thôi thì à, về cái mặt chất lượng đội hình cầu thủ thì à, Newcastle nhỉnh hơn một tí thôi đấy nhưng xét về cái mặt bằng chung thì Newcastle để thắng được Southampton nhiều à, mình vẫn tin là à, sẽ không có đấy sẽ không có bởi vì không phải như là một cái Newcastle tầm khoảng 2 3 tháng trước và bây giờ thì cái thể lực nó đi xuống rồi đợi cái thị trường chuyển nhượng mùa đông và cái giai đoạn lượt về nữa thôi anh em đó thì thì có bổ sung thêm những cái nhân tố nào không để xây tua thôi chứ thật sự mà đá kiểu này thì thì thì rất là khó để cho À, Newcastle và có thể chinh chiến được trong giai đoạn sắp tới đó ok nha đấy và anh em để ý là uh, cái trận đấu này ấy, thì uh, rõ ràng mình vẫn kết uh, Newcastle hơn đó, vẫn kết Newcastle hơn bởi vì hiện tại thì nhà cái đang đánh giá rất là cao Newcastle uh, về mặt uh, thành tích trên sân nhà anh em để ý là trên sân nhà Newcastle thì chưa để thua uh, trong 5 trận gần đây chưa để thua trận nào đấy nhưng quan trọng anh em có thắng được cái kèo hay không bởi vì trong 4 trận 4 trên 5 trận gần đây thì Newcastle và Southampton thì đều đi về cái kèo tài và hai thằng này 4 trên 5 trận gần đây đều đâm nhau. À, nhưng ở thời điểm hiện tại thì uh, Southampton để đâm được Newcastle mình thấy cũng rất là khó trừ khi có cái thẻ đỏ hoặc là chạm tay hay là gì đó thôi còn cái hàng thủ của Newcastle thì uh, đá rất là chắc chắn luôn đó một trong những cái hàng thủ tốt nhất ngoại hạng Anh uh, tính đến thời điểm hiện tại đó ok nha cho nên à, về cái tỷ lệ kèo này thì mình vẫn kết cái kèo xỉu hơn đó còn kèo chấp á thì anh em để ý là ở trận đấu này thì nhà cái niêm yết cái mức một trái 25 đấy và chứng tỏ nhà cái đang đánh giá 0.25 này là cái về cái tỷ lệ sân bãi thôi anh em đó à, tuy nhiên thì cái kèo này á thì nếu mà anh em nào máu anh em nào trùng máu với mình á thì anh em có thể vào sớm cũng được chấp một giá 25 luôn tuy nhiên thì mình cầm cái trang chơi thì à, đợi vào trận kèo nó hạ xuống còn chấp một thì mình vào à, cho nó an toàn đúng không anh em cho nó an toàn và kèo tài xỉu á thì mình vẫn kết cái xỉu hơn nhưng à, mình sẽ đợi vào trận xem thế trận nó như thế nào thì chúng ta hãy hãy chơi đó, cho chắc đó và mình sẽ canh à, nếu mà nó nó đá phóng khoáng cả hai đôi công liên tục trong những phút đầu tiên đó thì chúng ta à, chúng ta ưu tiên chúng ta canh rung và chúng ta đánh tài còn hai đội đá thăm dò nhau và đá chậm chắc và không dám tấn công sam tên thủ chặt đó Newcastle đá cũng chậm mà đã thủ nữa vì nó đã thắng ở lượt đi rồi đúng không em đó Newcastle thắng được đi rồi mắc gì nó phải đá tấn công nhanh thì anh em nên đi về cái kèo xỉu cho nó an toàn bởi vì mình nói với anh em rồi chơi có trang chơi là rất là ok đợi đội hình ra sân đợi vào trận 10 15 phút ra chơi thì chúng ta biết cái thế trận nó như nào thì anh em mới biết được anh em đi tài hay đi xỉu nó mới là ok còn đâu mình chỉ nhận định trên thế này à, anh em trùng áo thì anh em theo thôi à, kết thì anh em đánh ngược lại quý vị tại vì anh em xem là anh em báo ở ngoài qua thầu qua cò nó khác với mình chơi và mình với anh em chơi thì nó còn nhiều cái để chơi và sẽ không lỗ đó cho dù nhiều khi mình đánh kèo trên đó, nhưng thực tế một tí nữa mình nhồi ngược lại hoặc là mình đánh rung là mình đánh thẻ mình đánh gốc thì mình vẫn thắng mình vẫn cỡ lại còn anh em xem anh em báo à, anh em không có chủ động báo trước bao bốn tiếng một trận anh em báo mấy củ đó một đêm anh em báo ba bốn trận vậy mười mấy hai chục củ thì à, tỷ lệ thắng anh em chắc chắn nó sẽ thấp hơn anh em mình chơi rồi đó cho nên đó cho nên à, anh em nào mà muốn chơi thì cứ liên hệ mình thôi ở facebook mình có còn lại cái à, cái trận đấu này thì à, mình đã phân tích và nhận định cho anh em rồi đó. và mình thấy uh, Newcastle hôm nay mình tin là họ sẽ có một chiến thắng đấy còn lại thì uh, vào trận chúng ta xem tình hình thế trận như thế nào rồi chúng ta chơi là an toàn nhất đó vậy thôi thì đó cũng là cái phân tích và nhận định cái trận đấu giữa Newcastle và Southampton của mình và đặc biệt cái đội hình của ờ, anh em để ý là mình tin là cái đội hình nó giống như cái đội hình như thế này thôi đó và Southampton cũng vắng đi rất nhiều cái nhiều cái cầu thủ quan trọng ví dụ như là theo Walcott này đó hoặc là Duran Armstrong cái cầu thủ là rất là quan trọng trên hàng công của Southampton đó anh em thấy vắng đi cái cầu thủ này thì sức tấn công uh, của Southampton uh, bị giảm đi rất là nhiều đó ok nha đó cái đặc biệt là cái đội hình của Southampton vắng đi Tura Armstrong ok nha đó thì uh, vậy thôi thì uh, một lần nữa thì uh, anh em xem xong nhớ cho mình cái nút đăng ký kênh ấn chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất và nhớ Ờ, follow cái trang ờ, fanpage và cũng như kết bạn để lại tin nhắn mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để được tham gia nhóm ok xin chào hẹn lại anh em ờ, vào những video sau